trễ lương tôi ăn bánh mì tay cầm đơn bằng mong vẫn cố gắng vì mơ phù em luôn có thật nhưng tay người ta thương nói ngày mưa rơi là ngày buồn đến ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu từ người thương hoa người dần qua cánh không có đến dừng giờ anh mệt mỏi với tình cảm em dành cho anh tự rối bời nhiều phiền sun